Nam mô thập phương thượng trụ tam bảo Nam mô thập phương thượng trụ tam bảo Nam mô thập phương thượng trụ tam bảo kể phật sự của bổn sư thích ca mâu ni phần kính lại phật toàn tri diệu giác ờ, đấng đại hùng giải thoát tự sanh đại bi đại trí trọn lành trời người quy ngưỡng tư sanh nương nhờ kinh lại pháp cam lộ thanh thủy đạo thầm thâm diệu ly hiện minh lương phương cu khổ hữu tình ba tòa tạng bao thánh kinh lưu truyền kinh lại tăng phước điện cao cả thừa như lai hoàng quá đạo mộng Đức thanh tịnh hành vô cầu Rằng người tam học yêu cao gương lành ô đàm hoa thiện sanh một thọ dạng năm sao còn toàn linh hương công đức kết tổ kim cương trải vô lượng kiếp tìm đường độ sanh Ba la mật ở tình bồ tát quyết đạt thành diệu giác biên tri hùng tâm đại nguyện an nghi biển trần quyết vượt ngại gì ra khơi ngưng Kiếp mạp cho cung trời đầu xuân xét những lành gia tộc thời gian Thái trung ẩn độ lạc ban Hoàng triều thích chung nghĩa nhân rạng ngời nhân mạng đà la qua trời khoe săn chim tận và diều giặc ca thành ngại từ thiên giới giáng trần vào lòng phật mẫu viên thành nguyện xương Đức Mã Gia cùng vua tình phạn ờ, vốn ngũ phiền hiểm muộn đã lâu miếu cao đền tháp nguyện cầu sanh con nôi dội mai sao thọ lòng chợt một hôm cùng son hiện mộng khắp hoàng môn hương lòng ngạt ngào mây lành tỏ sắc năm màu đại linh bạch tượng nhập vào thanh thái nhân điện cụ trùng rèm ngai thấp toan ờ, quang khâm thiên đón mộng được dời Quảng Nam rời khỏi sẽ ra đời Anh coi tu lễ con trời giảm đường Biết điểm lành pháp dương quan hỷ đức ma gia trăm vị khiến khem với điều nết hạnh nhu hiền đêm ngày trai tình đợi duyên mạng bồn lũng bị ni tâm hồn thư tới à, dạo gột mây tài với lòng quang tinh linh trời đất hiện ra ngôi sao vô tỳ sĩ đạt à, ta gián phàm mừng tự tiên dương quan tâm hầu hạ đại lộng vương phung nhã mưa sương chữ tiên qua đắc cung dường ba cội rung động thành dương chói lòn bảy bước đi liên thọ kết nụ chỉ đất trời thượng hạ tiên môn nhớ lai vô thượng chi tôn thân này kịp cho không còn trầm luân khâm ba cõi chung sanh quan hỷ trình tận không thiết nhạc rêu giang mở ra trang sử quy hoàng ngàn năm mình dấu bước chân đại từ a sĩ ta ngẩn tu non thầm chợt động tâm chiêu cảm nguyên nhân Dội dùng thần lực vượt ngàn Xin gặp thanh áo lòng nhàn bái mừng Trước quy thể nghiêm cung phủ phục chợt Hoàng Nhi đặt gót lên đầu Đại tiên biết chuyện cơ màu khóc cười rồi lại kinh tâu sự tình khóc là khóc thương mình bạc phận chẳng được nghe giao quân của ngài mãi sao chừng quả như lai tôn sư vô thượng bốn loài hàm ân cười là cười duyên phần chung thanh triệu năm kia vốn chẳng có hai muôn lời thoát khổ được vui thấm nhận chánh pháp trời người hân quang đơn ma gia diện toàn phước bao à, bài ngày sau đầu xuất quá xanh giờ đây nụ điểm đầu cành nhờ tại kê mẫu diễn thành thẳng quang thương thai tử âu lo âu trần tình phạm dương lòng chẳng được an sợ con từ bỏ ngay vàng sợ mai bồng xế bè bàn thăm cung tôi vừa lớn hình dung tận tu mọi vịnh hòa phu quý bại ra nằm ngồi lầu ngọc sáng ngà đến đi nhung lụa gấm qua sẵn dành dưỡng ở quen sắc ca lành tu mẫu màu cung môn tinh đầu quang minh nâng cung ngà thế nữ diễm tình vũ ca diệu giặc cung nghinh tử bề ngừng lầu tranh nông tiết lệ nở rộ đình thanh lương trăng gió dạt vào sớm chiều hai vị sơn hào lầu son gác tía thiên tạo dự gìn mười sao tuổi khen tìm mỹ nữ nàng ma giả vô hàm tiêu sắc hương xuân thanh phơi phới cung đường còn dặn tơ đỏ mà gương cánh thần tự nết hạnh tanh tâm vô lượng đến tại quả thiên hướng khôn nghị nội năng văn vẽ kim quy học hành tư cách khác vì phượng loan vui cùng căm thông dòng ngày tháng tôi thanh xuân trong sáng hồn nhiên bốn mùa nhạc trỗi tiên thiên ngày đêm quang lạc vô phiền vô ưu Bình minh nọ chợt tâu dương phụ ra hoàng môn ngự dáng vào chơi vua cha dù chấp thuận lời lệnh truyền và bệnh kiếp thời tranh sang chốn đô thành trầm qua bãi dòng cam đê kinh lòng lòng nhạc trời nam thanh nữ tú vui cười nhà nhà phụ tung người người lạc quan lòng thai tử rộn ràng sung sướng canh thanh bình vị tướng thiên cung mỉm cười xa giá thông dòng muôn dân hạnh phúc dám mong thế này um chợt cổ già răng lai tóc bạc chân rung rung ngát bên đường lưng còng ma hôm trơ xương thân hình tiều tỷ mà thương não lòng bước dần vô cửa đông bỏ lại qua cửa nam gặp phải bệnh nhân phong cùi lỡ loét thương tâm tành hôi rồi nhặn trên thân bám đầy ngừng lòng ngao ngang cửa tay xà giá gặp tự thị xác ra thịt tan bò dồi nhung nhúc mũ vàng ác cầm căng xé âm gian thảm sầu qua sông cạn nghiêng đầu gác lệ gặm nhân hoàng chịu lẽ điều linh ngắn tay một kiếp phụ sinh sanh già đau chết khổ hình phải mang bước hồi cung miễn mang suy nghĩ đời thứ khổ lì mà thôi bánh xe sinh tử quay hoài mù tâm vô định cõi người nào an ra cửa băng lòng đang chán nạn gặp xa môn thanh thản thoát trần đắp mê màng bát nghiêm trang từ hòa nết mặt nhãn dần gót hài xe dừng lại chắp tay tham dân hội căn nguyên ăn bận khác thường lý do đọc bộ vũ phương bánh cơm bộ thi bên đường là sao thầy khất sĩ khẽ chào kim tôn nhìn dương tôn nhu phận đáp rằng xả ly ấy hạnh bần tăng cơm mười phương góp tinh tâm mọi nhàn lẽ sống chết bệnh già chi phôi à, bật lòng chi muôn mối buộc ràng đây đường thoát độc tình an tự thân giải thoát thế gian nương nhờ như hết bệnh mắt mờ đường sáng lẽ suốt thông trí rạng như gương bấy lâu ngủ giấc mộng trường nay bình minh hiện con đường thênh thang âm trên à, tội cung vàng bò lại nhớ lìa thế nhị luyên ái bên lòng đêm cùng xa nặc rủi dòng do câu kiện trách à, bắn sông vượt ngàn à, nô ma trường giang dừng bước ờ, cởi cầm bào quạt chiếc y vàng gom thiên đoàn xã tông xanh nhờ người tinh bọc tấu trình phụ dương vừa rừng giả tuyết sương mưa nắng ăn trái chua củ đắng qua ngày bằng cùng trắng do cỏ cây cội tùng vách đá chọn thai cung vàng quyết tầm ra con đàn chân ly vân chân sư ẩn sĩ đã nhiều nếu vào giác ngộ cao siêu vẫn còn mù mịt lắm điều nghi nan Đừng khổ hạnh sao nằm gian khổ sông im ly Nhìn thở nhìn ăn hình hài tiều tỷ khô cằn một hôm ngã quỵ lúc đang kinh hành Vừa tin lại gặp nàng tin nữ xu cha ta cơm sữa cúng dường lắng nghe sinh lực hồi lần nhận ra minh mẫn tinh thần siết bao đàn đê thích ngàn cao lai tịnh xe mây xanh tuyệt tình giang ngân chợt đầu một phím tơ trùng chợt đầu cao vung đức ờ, tung vừa rời ngân Thiên tôn chủ ngõ lời nhắc nhở Đợi tu hành giống tờ đàn kia qua căn dây sẽ đứng lìa qua dùng vô dụng chẳng vừa âm giai hai cực đoan kéo dài lầm lạc ờ, cũng chỉ là bất cập rộng không đắm sai lời dưỡng giấc ờ, nồng cực hình khổ hạnh nghịch dòng thanh lưu gặp đến đây đèn mở chợt sáng nhìn trời cao quang đảng lạ thường từ nay trung đạo là đường định tâm thuyền tệ vẫn dương giữa lòng ban khất ờ, thật thả sông trôi ngược ờ, chi vọng sanh nguyện ước nàng nghi tịnh thiền dưới cội bồ đề quyết thành chánh giác lời thề trăng sao đêm hôm ấy đi vào tịch mặt trú kinh an phỉ lạc nhất ờ, tâm đoạn lìa tham dục hôn trầm lăng yên sân hại phóng tâm chẳng còn Nhờ quá khứ tiền nhân nhiều kiếp Từng thời gian chi tiên đủ đầy Từ cõi kia đến nơi đây Tệ minh túc mạng chứng ngay cánh đầu Thấy sanh à, tự hiểu sâu duyên trương Do nhân chi có được quả này Hữu vị năng sở liền tài Tư sanh thăng trí cảnh ai đắc thành rõ chân tướng ngọn ngành dạng pháp ờ, đoạn vô mình ai chấp kiết thân chính đây đạo quả vĩnh hằng từ nay lậu tận vẹn toàn nguyện xương Thành Phật qua sao mai vừa mọc bậc đại hùng chánh giác tôn nghiêm mừng, Ma vương sợ hãi ô phiền Địa cầu chuyển động chư thiên lại mừng Bảy tuần lễ hưởng an quả vị Quán đạo màu ngự trị pháp lâu nâng thấy đời ngập lặng trần lao biết ai hiểu được thâm sâu đạo lành đấng hiểm tôn phận dân do dự pháp vô sanh bất tự nhiệm mộng chung sanh chẳng đủ trí sâu có thông lẽ đạo có cầu quyền thâm Đại Phạm Thiên Sa Ham Bà Ti Nơi Phạm Cung Cam Y Thế Tôn Kinh lo mối đạo dòng tồn Thời gian tai vui thần thông hiện kề Bạch Thế Tôn Trần Mê Tông Khổ Đa Trăm Luân Sinh tử Hòa Lâu Ngưỡng Mong Ngài Chuyện Pháp Màu Mắt người ít bụi được hầu thánh kinh nhớ hoa sen đẹp xinh mùa hạ đó dương cao đó lá mặt hồ đó còn tật đái bùng nhớ chung sanh căn tri tỏ mờ khác nhau Pháp vô thượng khổ cầu chi để nghe thương chúng sanh khác thể nghiêm từ Mong Ngài ngự giá vân du Vì đời chuyện Pháp thiên thu hằng còn Phật im lặng thuần lòng hứa khát giận hào quang ba nhà lung linh nhắm vườn đọc giả đăng trình khai duyên dạy thoát xiển minh phật thượng tình khổ hành tỏa xưa còn đó nhóm kiểu trần liễu ngộ đảo màu pháp lân phật chuyển lần đầu thiệt minh tư để thâm sâu đạo lành đây là cổ đệ nhân sanh khổ hoa đây tịnh diện diệt khổ niết bàn đây đường ba chanh tịnh an móng nền giao pháp vẹn toàn từ đây nhân rồi từ đó nhớ lại quả đạo bước chân thiên lưu dấu mỗi miệng kỳ trung lâm lúc kỳ duyên thị thành cũng đến lâm tuyền cũng quang Hàng đệ tử dưới tòa bổn chung vào Phật bồn thích chúng đồng nhiên xá lợi phật một kiền liên như lai trưởng từ nói truyền pháp dương Cất tiếng gọi hoàng dương đạo cả ngã hai ra đi mỗi ngã một người Về lòng thương tưởng cho đời xiển minh chánh đạo bà thời toàn thân Hồi cô hương đáp ân sanh dưỡng Cả hoàng triều quy ngưỡng Phật đàm Hạng hạng lớm lớm xuất gia Cùng dòng thích tử chung nhà tình thương đào giải to công phân nam nữ, Cửa vô xanh chẳng lửa nghèo giàu lễ cùng mặn máu cùng màu muốn xong rồi cùng chạy vào đại dương Việc giao qua lâm được nghịch thuận Chuyện ghê thương vốn hẳn sự thượng Quang minh ánh đạo vĩnh hằng Như nhiên thường tình bụi trần nào dương mọi rạng đông phật dùng thiên nhãn tìm đổ người duyên mang duyên lành sang ra khất thật bình minh buổi chiều thuyết pháp độ sanh hằng ngày um, vào buổi tối nhớ lai quân thị hàng xuất gia nghi chỉ tịnh tu canh khuya thiền chung đến hậu phật ban pháp nhũ nhiệm màu khai tâm thương chúng sanh mê lầm khổ nạn bốn lăm năm chẳng quán gian trưng thộn lân thành thị xa gần nơi nơi nhường gọi hồng ân đại từ dòng trọng pháp người mơ chợt tỉnh ô pháp vương đại định mã quân chữ thiên nhân lội hân quang vì nguồn thanh thủy phiền toan nhạc màu um, mặt làm bụi rửa lâu cũng sáng người nghiệp dày cũng đặng giảm kinh chúng sanh dù lắm mê tình nhờ nghe chánh pháp cũng thành thiện nhân khi tuổi thọ bát tuần gần mạng đức tế tôn nghiệp quan tinh duyên thâm sâu diệu pháp giáo truyền nhân thiên lãnh hội tinh chuyên thực hành nay bổn chung hiểu rành nghĩa lý khéo thực hành y chỉ pháp môn khéo tuyên thiệt pháp chánh chân kẻo dùng biện dạy đá thông dị đồng đã đến thời thế tôn xa thoảng đại sự thành công bố chung tăng tăng tự trăng sáng ngại rằm như lai diệt độ tại thành ma lan bữa cơm cuối chung đa dần cung phật lại cùng tăng chúng ra đi ngã bụi đường in dấu đại bi nghĩ cho hậu tân xa vì đường xa khô sĩ na ra phồn qua xuân à, sắc rừng xa la nở ngát thành nương um, có người hiên cúng y dạng a nan hầu mặt mà lòng ngạc nhiên um, màu da phật khiến nghi chợt tôi anh linh quang sàng chói lạ tượng thế tôn bi mận nói rằng màu da đổi sắc hai lần mà thôi nhưng một giáo lúc nhớ lai đại ngộ hai là khi diệt độ mãn phần Đêm nay thời khắc đã gần Như lai đại bác niết bàn vô sanh Ngài A Nan khóc than bi lụy nhớ bậc thượng nhân vô tỷ còn đâu dần dương ngục tắc trên đầu Trời cao sụp đổ địa cầu chuyển rung kẻ an ngôi vô cùng bi mận đức thế tôn khuyên tân mọi người tự sinh định luật cõi đời có khi vui khổ có thời hợp tan pháp và lực khuôn vàng chân ly ờ, chính là thầy y chỉ từ nay nghĩa văn giảng dạy đủ đầy tứ phần dạy thoát đoạn dây kiết thằng trong tăng chúng ai cần thịnh giao những tồn nghi lý đạo trong lòng à, nêu ra để được đã thông hay nhờ bạch hồi thế tôn chỉ bài ngầm đã đến lúc như lai diệt độ à, mong các thầy sang tỏ huệ tu ba lần cất giọng bi từ chúng tăng im lặng tựa như tịnh thiền Giây phục cuối ngài khuyên đệ tử ao phái liêu trì đại sư tử sanh ngài điểm tu niệm tinh cần hữu di tự tánh vô thường xưa nay sông long thọ tàn lái hương nguyện à, nhìn về tây đầu hương bắc phương quỷ nghị từ thế sự dương thiên thiền xuất nhập thế tôn niết bàn theo thể thức chuyết luân đài đệ nga lễ trà tỳ thanh thể phật đà hư không từng đợt thiên hoa âm giang kinh nguyện lễ nhỏ bi thương lửa tam mùi tự nhiên phát chai à, xá lợi châu từ đây bủ lưu tháp tôn nghiêm ngưỡng vọng cầu pháp thân bất ở diệt ngàn sao rạng ngời ngầm đại trưởng phu một đời giáo hạnh à, đức thượng tôn hiền thánh ai biên vần trăng viên mạng tri bi xuất phàm một thở sử ghi bội vàng chung đề tử bốn hàng hữu học đốt tâm hương tụng đọc thời ngày lời xưa vọng đến hôm nay nguyện nội theo gót như lai trọn lành trước xa lời ân lành cao cả trên vũ đại rạng tỏ linh dân đèn quả tình khiết hương trầm để đầu chim bay pháp thân cha lành Đức Thế Tôn viên thành Phật Quảng Bốn năm năm quần quá đạo màu Nắng mưa hạ lạp giải dầu từ bi hoàng đại xã đâu dâm trình Tưởng ba cõi ngũ tình khổ nạn Ngàn năm sau còn cảm hồng ân Nghiêm tôn thượng sĩ xuất trần đàm qua ai trước ờ, chịu âm thường còn xe quyện thể hơi mòn sức ờ, kiệt lè hoại thành sinh diệt tự nhiên ờ, đau dạng tương tục giáo truyền thanh nhân bôn quả nhân thiên đa chiều bậc hồ học giới điều nghiêm cẩn hàng tại gia sùng mạng tinh tâm ngàn sao dòng pháp chuyển luân tam bảo trụ thế viên âm bảo tồn vườn xa la tư tôn viên tịch ngọc xá lợi dị tinh thế gian bảy đoạn xương lớn rỡ ràng sườn trang răng nhọn thêm phần xa gian lửa tam muội quả đại tử cháy không hoại tàn quả thấy nhiễm màu quy linh xá lợi đủ màu chia ra ba cỡ khác nhau cân lượng chừng năm cân lớn bằng hạt đậu hoa anh chiếu ngợi quỳnh ngọc kim cương cỡ hai đồng vàng là tường lớn bằng hạt thông ước chừng sáu cận phá lê sắc trong ngần tôn quy ha dẫu đem so phỉ thủy nào bằng cỡ ba hột cải trắng ngần tựa như ngọc điệp năm cân đông lượng kể từ đó bốn phương pháp hội tam à, bảo đăng khắp cõi diêm phù thành tịnh tôn tri bốn châu chữ thiên nhân lỗi ngưỡng cầu cung nghinh cõi phạm đế nghiêm minh sùng bái à, chúa lòng cung quỳ lại dân hương trần châu mà nào thiết đường kiềm ngân châu báo diệu trần hà sang anh đạo ca bảo tỏ bất diệt đèn vô dư mật độ chiếu soi nhân công vua ngã dục rang ngợi hằng muốn tôn tháp dạng đời di luôn Ngọc xa lợi nhiệm màu pháp tánh Sương Phật đà hiện thanh quy linh Xót thương cổ hải hữu tình Quá thuyền cũ độ chung sanh quay về gieo hạt giống bồ đề ưu việt quả mãi sao thành kiết trần tâm tệ tri thấy rõ mê lầm ba đào sông lặng tham sân xa liền Hương tình với ta bà nghi ngông à, Trầm tinh tu thơm ngát mười phương Chúng con chim bay cung giường đằng sao phạm hành tử vương chừng hầu thờ xa lợi ngưỡng cầu công đức sinh vô ngôn chân thật hiền đại pháp thân tự phụ như lai à, hộ trì để tự đủ đầy phúc duyên